đọc chưa Bảy mươi tuổi vẫn chưa già, tóc bạc mà tâm lại trẻ ra. Anh kia bánh xèo. Hàng tài gắn sức cho con trẻ đi cầu bị hình trang bay bổng xa. Tàn chê. Soi gương ta thấy ta già, có đồng ta thấy vẫn là thanh niên. Bảo trời không bạc cánh chim yêu đời đã dạ. gửi trái tim cho đời. <laughs> Quá hay. <laughs> Ôi giời ơi, đang bữa <laughs> bữa nhậu hôm nay là ờ, ăn ờ, tết tay nha, mừng tết tay đó dương hai nha dạ, anh em đó, ờ, có quàng nữa nha <laughs> ngọc hoàng đầu năm mà ngọc hoàng tới nhà đó, ông tư điện nó bỏ chạy thôi á ngồi đang dọn anh á